Hi. Xin chào mọi người Thì theo như mấy bạn ở à, trên à, Facebook <laughs> của mình yêu cầu Thì rất là nhiều bạn hỏi về cái à, skincare routine của mình Cái, cái, cái cho nên là làm luôn Rồi đây Cái này rất là ít bọt luôn á Nên là mình có thắc mắc tại sao mà nó không có lên bọt thì đương mình sẽ chú trọng phần này nè phần mũi nè cũng đầu đen để lỗ chân lông hai bên này nè đó à, thấy trồng giống như dây xong rồi lên đây đó A few moments later. Okay. Rồi, sạch mặt rồi để, để cho nó tự có tự khô chứ không có không có lau bằng khăn mình cảm thấy là lau bằng khăn nó không có vệ sinh lắm <laughs> thật để gì rồi đó lấy nước bông này đó chấm chấm chấm chấm lên này là hồi mà mình đi hàng cái xong cái ờ, được mấy chị ở hàng chỉ cho đó tay là phải cầm như vậy đúng dùng chính cái tấm bông này nha con nở đừng có tích rớt đấy lúc lúc đó ngồi sự là những bức chữ buổi tối của mình dạo này mình làm nó khá là đơn giản thôi có gì nhiều chứ với cái accent này á, thì à, nó giúp nè nó rất là kiểu sao ta đặc á ờ, bôi lên một phát chúng tôi đặt trắng da lên nó gội lên mặt gội dịp mình lên cái dịp của tay nó phải làm cho cái cái cái accent nó nó thấm vào da mình phải dùng serum của à, nói chung là nó như vậy nè cái siêu này nó mắc lắm cho nên là chỉ dám mua cái nhỏ nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ không có dám mua cái full size cái full size của nó là tầm khoảng 6 triệu cái này là Ultimate Perfecting Serum mình tối thôi cũng tương tự áp đẹp mặt và bước cuối cùng là mình dùng khóa ẩm cái này của Cose Cose gì đó Herbal Gel đúng kiểu mà giống da dao hồi thấy da tay nó còn đẹp hơn da mặt cảm giác là tay đó được chịu nhiều cái nào sương sương cái còn những nữa là kiểu mặt nó căng bóng chỏ mỡ luôn ngày xưa thì mình dùng à, rất là nhiều bước dưỡng buổi tối cũng phải à, bảy tám bước nhưng mà dạo này học cách tối giản bớt đôi khi nhiều quá nó cũng không có tốt á thì mình có có xài cái mắt nữa nhưng mà hôm nay tìm cái loại cái mắt không ra nên thôi khó quá bỏ qua gram miếng bây giờ đó là xong ờ, các bước dưỡng uh, hàng ngày của ly buổi tối trước khi đi ngủ thì ly chỉ dưỡng như vậy thôi xong 2000 years later sự bỏ cái thói quen mà dùng sữa rửa mặt buổi sáng nhiều năm nay rồi bởi vì ngày xưa mình có đọc một cái ờ, blog của một chị Hoàng đó thì nó là buổi sáng chỉ cần rửa mặt một rửa mặt rửa mặt buổi tối là đủ rồi bởi vì căn bản là buổi tối da mình chỉ ở trong nhà thôi không có bụi bẩn gì hết cho nên là chỉ cần rửa mặt bằng nước lã xong lau lại bằng toner là sạch rồi và màu da nhiều cũng không tốt đâu đó mấy bạn mà có thói quen mà dùng sữa rửa mặt buổi sáng thì mình nghĩ là nên không bỏ bớt bởi vì gì cái gì nhiều cũng không tốt mà lâu lâu lâu lâu lâu okay. toner xong tới mình dùng nước thần thần thánh của SK2 yeah. xong mình lại tap tap tap tap rồi khô là. sen này nữa cái tối qua đó cho mình dùng cả sáng cả tối liền cảm giác dùng xong da rất là căng mùi rất là thích nữa kiểu mùi thảo dược mà trời ơi mùi của hàng da mùi quýt các bạn có biết cái mùi quýt <laughs> không <laughs> ok buổi sáng mình dùng vitamin c của q nữa cái này giúp uh, chống lão hóa lại làm uh, ờ, mấy vết thâm mụn á yêu thật ra thấy nó khá là tốt nó giúp cho những cái vết thâm mụn của mình nó nhanh mờ đi Sau buổi sáng mình sẽ dùng cái ờ, B5 của Pháp loại loại như vậy cái này thì mình xài thì tới đây là cái hũ hũ thứ bao nhiêu cũng không nhớ đó, bởi vì thực sự dùng rất là nhiều cái này thực sự rất là tốt luôn á cái này mình dùng buổi sáng nè với lại ngoài và những cái ngày mà da nó nhạy cảm mình chỉ dùng duy nhất một cái này thôi không có thêm thêm cái serum hay là cái gì trơn nó rất là dịu nhẹ cho làn da đồng vào những cái ngày kích ứng hay là điều trị sau khi mụn á nó làm Ờ, nó xoa dịu cái làn da của mình với lại nói gì ta cái Việt năm nó là nó giúp phục hồi da đó nói chung là mình rất là mê em này thiệt hiếm lắm mới có một cái sản phẩm mà mình cứ mình mua mình xài đi xài lại như vậy bình thường là skincare mình thay đổi lắm cứ kiểu vài tháng là lại đổi một lần á để cho da nó khỏi bị nhờn mình cảm giác là một thời gian mà xài một cái gì đó quá lâu thì da nó nhờn nó không có còn tác dụng gì nữa ok bây giờ tới bước cuối cùng chống nắng mình hay dùng cái chống nắng dặn lăn như vậy nè cho nó nhanh cái này kiểu à, dùng xong nó mất có một cái lớp mà sương sương sương sương mấy bạn nhiều bạn thì dùng không quen thì nó là bóng dầu nhưng mà mình thấy thì nó giống như là một cái lớp lót vậy đó dưới đây này nha ok à lưu ý là các bạn đừng quên chống nắng cho cái phần mắt nha rất là quan trọng nhiều người quên lắm đó. xong chưa xong nói chung là phần skincare thì xong rồi nhưng mà còn make up và phấn xương thêm chút nè hoặc trời ơi cái phần khóe này nó hay bị vàng vàng rất là khó chịu cho nên là bình thường mình đi ra ngoài thì mình không có trang điểm nhiều gì đâu chỉ à, che mấy cái huyết điểm ở bên hai cái cái cái, cái khóe miệng đó à, mình sẽ dùng cushion Chanel dùng cushion gì dùng được để mà kè có biết thằng mình là một chỉ là như thôi và với một cái mũi đó còn dùng ăn đây thì cái là siêu lười lấy gì mấy các lúc thì thôi dùng chút má hồng mình hay dùng của na vì nó long lasting nó giữ được rất là lâu á Màu này là màu Sexy Appear Dùng cái chổi này Mr. white của Too Faced Rất là bự Lộn Phát đúng đó Lộn vậy Quên ai là Cái còn phô nó hồn Nhìn nó ướt Cái này hẳn đây Đó Xong Quấn son sương sương mình dùng Kinda Sexy trời nhìn nè đây là cũng là một cây son mà mình cực kỳ ưa thích luôn làm base đánh nó làm base cho tất cả các loại son khác uhm. xong cái này là của Maybelline cây này cũng cực kỳ thích luôn hết trơn của lòng môi, vậy tóc, nhá trình đây chỉnh thêm lại tóc ok vậy là xong cái uh, dưỡng da buổi sáng rồi nha không <laughs> có gì cầu kỳ cũng đơn giản cũng có ba bốn bước vậy thôi mà trang điểm thì cũng không có trang điểm quá đậm chỉ đánh má hồng với lại son Gel Skincare hôm nay tới đây là hết rồi Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới nha Mình sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc về các bước dưỡng da Chúc các bạn có một ngày tốt lành Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo Bye